chẳng phải nắng hay là tinh tú trên trời Sao bên em chẳng còn bóng tôi Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát đến đời Khi bên em anh chẳng trời vơi Bầu trời kia rộng lớn như xinh như là em Nên bao nhiêu là sói muốn bắt và ăn thịt em Cứ cho anh đóng vai thợ săn Không cần phải suy nghĩ chắc chắn là em nợ anh Vậy thế nào đã là nợ thì phải có lãi trả lời Không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời Em ơi đừng bối rối kiểu gì cũng một lối rồi Lời hay giờ thì nhạc mình phối thôi kia rộng lớn như hôm nay em mong